Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tài xế Yoko Cáp gồm 3 phần, hướng dẫn nhận cút xe thông thường, hướng dẫn nhận cút xe có thay đổi lộ trình, hướng dẫn tra cứu tài khoản. 1. Hướng dẫn nhận cút xe thông thường. Khi mở ứng dụng, màn hình chào của Yoko Cáp sẽ được hiển thị, tiếp đó là thông tin của tài xế. Trên giao diện này, nếu tài xế muốn nhận cuốc xe, ở phần sẵn sàng tham gia Yoko, tài xế vui lòng gạt nút qua bên phải, nút sẽ bật màu cam, nếu tài xế muốn tạm nghỉ nhận cuốc xe, tài xế vui lòng gạt nút qua bên trái, nút sẽ tắt và hiện màu xám. Khi có cuốc xe, màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo có cuốc xe với thông tin điểm đi và điểm đến của khách hàng. Tài xế có 45 giây để nhận cuốc xe. Khi nhận cuốc xe, tài xế bấm vào ô nhận. Sau đó, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình bản đồ điều hướng và thông tin điểm đi, điểm đến. Lúc này, điểm đi là vị trí tài xế đang đứng và điểm đến là vị trí mà tài xế cần đến đón khách. Trên màn hình cũng hiển thị thông tin khách hàng, tài xế có thể gọi điện hoặc nhắn tin để xác nhận chuyến đi với khách hàng. Tài xế đến đón khách hàng và bấm bắt đầu chuyến đi sau khi khách hàng đã lên xe. Lúc này, màn hình hiển thị đang trong chuyến xe và thông tin điểm đi, điểm đến của khách hàng. Sau khi đưa khách hàng đến nơi, tài xế bấm kết thúc chuyến đi và thông tin của hóa đơn thanh toán sẽ được hiển thị bao gồm cước phí là số tiền hiển thị khi đặt xe do hệ thống tự nhập phí cầu đường, tài xế vui lòng nhập tay phí cầu đường nếu có. Giảm giá cho khách hàng, hệ thống sẽ tự nhập nếu có. Tổng tiền là số tiền cuối cùng mà khách hàng phải thanh toán. Hình thức thanh toán hiện tại mà Yoko sử dụng là tiền mặt. Sau khi nhận tiền mặt, tài xế bấm thanh toán. Màn hình ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đã thanh toán, tài xế bấm đóng và có thể nhận cuốc xe tiếp theo. Tài xế có thể đánh giá chuyến đi và hành khách bằng cách chọn số sao và bấm đánh giá trên màn hình thông báo. Tiếp đến, tài xế có thể chọn đánh giá khách hàng bằng cách tích vào những nội dung có sẵn hoặc nhập tay. Bấm gửi đi để hệ thống tiếp nhận và bấm đóng để thoát khỏi màn hình đánh giá. Tóm tắt quá trình quốc xe. Bước 1, nhận quốc xe. Bước 2, xác nhận thông tin với khách hàng. Bước 3, đón khách. Bước 4, bấm thanh toán. Bước 5, gửi hóa đơn thanh toán và hoàn thành quốc xe. 2. Hướng dẫn nhận quốc xe có thay đổi lộ trình. Trường hợp 1, hành khách thay đổi lộ trình. Trường hợp này, tài xế thực hiện các thao tác nhận cuốc xe tương tự như khi nhận các cuốc xe thông thường. Trong chuyến đi, nếu hành khách có nhu cầu thay đổi lộ trình, màn hình điện thoại của tài xế sẽ hiển thị thông báo đổi lộ trình mới. Lúc này, tài xế bấm đóng thông báo, sau đó bấm vào mũi tên này để xem chi tiết thông tin thay đổi lộ trình gồm Điểm đi ban đầu, điểm đến mới thay đổi, thông tin về thời gian đi dự kiến và giá tiền mới mà khách hàng phải thanh toán. Sau khi đưa khách đến nơi, tài xế bấm kết thúc chuyến đi. Lúc này thông tin của hóa đơn thanh toán sẽ được hiển thị bao gồm cước phí là số tiền chuyến đi sau khi thay đổi lộ trình do hệ thống tự nhập, phụ phí, tài xế vui lòng nhập tay phụ phí nếu có. Giảm giá cho khách hàng, hệ thống sẽ tự nhập nếu có. Phí đổi lộ trình, hệ thống sẽ tự nhập. Tổng tiền là số tiền cuối cùng mà khách hàng phải thanh toán. Hình thức thanh toán hiện tại mà Yoko sử dụng là tiền mặt. Sau khi nhận tiền mặt, tài xế bấm thanh toán, màn hình ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đã thanh toán. Tài xế bấm đóng và có thể nhận cuốc xe tiếp theo. Trường hợp 2, tài xế thay đổi lộ trình. Trường hợp này, tài xế thực hiện các thao tác nhận cuốc xe tương tự khi nhận các cuốc xe thông thường. Tài xế thay đổi lộ trình bằng cách bấm vào mũi tên này, màn hình sẽ hiển thị thông tin chuyến đi ban đầu, bấm vào thay đổi tại phần điểm đến. Sau đó nhập điểm đến mới. Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đổi lộ trình chuyến đi với số km và tổng tiền cho chuyến đi mới. Bấm đồng ý để tiếp tục thực hiện chuyến đi. Sau khi đưa khách đến nơi, tài xế bấm kết thúc chuyến đi. Lúc này, thông tin của hóa đơn thanh toán sẽ được hiển thị bao gồm Cước phí là số tiền chuyến đi sau khi thay đổi lộ trình do hệ thống tự nhập. Phụ phí, tài xế vui lòng nhập tay phụ phí nếu có. Giảm giá cho khách hàng, hệ thống sẽ tự nhập nếu có. Phí đổi lộ trình, hệ thống sẽ tự nhập Tổng tiền là số tiền cuối cùng mà khách hàng phải thanh toán. Hình thức thanh toán hiện tại mà Yoko sử dụng là tiền mặt. Sau khi nhận tiền mặt, tài xế bấm thanh toán. Màn hình ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đã thanh toán. Tài xế bấm đóng là có thể nhận cuốc xe tiếp theo. 3. Hướng dẫn tra cứu tài khoản Đây là giao diện thanh menu, bao gồm đầy đủ thông tin của tài khoản tài xế. Tài xế có thể theo dõi doanh thu của mình bằng cách theo dõi thống kê doanh thu trên thanh menu. Chọn theo dõi thống kê doanh thu theo tháng, theo tuần, theo ngày để biết thông tin cụ thể. Phí tài khoản gồm hai nội dung chính. Tài khoản tài xế là tài khoản ghi nhận tiền tài xế được Yoko thanh toán, tiền khuyến mãi, tiền thưởng. Tài khoản Yoko là tài khoản ghi nhận tiền phí sử dụng ứng dụng Yoko do tài xế nạp vào. Để chuyển tiền từ tài khoản tài xế sang tài khoản Yoko, tài xế nhập số tiền muốn gửi vào ô này, sau đó bấm chuyển tiền. Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo chuyển tiền thành công.